Chào mừng tất cả các bạn đã đến với uh, Thanh KTT Bagrat nhé uh, à, Kênh của mình thì chỉ có chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức chơi Bagrat mà mình đã đúc kết từ uh, rất nhiều những cái uh, năm tháng mà mình đã trải qua khi mình đầu tư cũng như là chơi Baccarat Hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho mọi người cũng như là các bạn uh, với một cái uh, phương pháp cũng như là những cái điều kiện để cho các bạn có thể thành công ở trong cái lĩnh vực baccarat này đấy là quản lý rủi ro cũng như là kiểm soát nó như thế nào à, các bạn cũng biết rằng là tất cả những trò chơi cũng như là những cái việc mà các bạn xung uh, xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta thì nó đều có rủi ro vì vậy muốn thành công thì các bạn cần phải biết cách quản lý rủi ro trước đúng không sau đấy thì các bạn mới có thể tìm đến cái thành công được và phương pháp quản lý rủi ro này thì nó có ba cái điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngay sau đây đấy. <clears throat> cái điều thứ nhất đấy là các bạn phải kiểm soát được cái dòng tiền khi chơi à, bình thường thì với cái mức của mình thì mình sẽ vào ờ, tiền để giảm thiểu cái rủi ro cũng như là à, cái điều quan trọng nhất ở trong cái quản lý rủi ro là gì là các bạn bảo toàn được cái vốn à, của chúng ta một cách an toàn và an toàn nhất là đấy là các bạn vào một phần trăm đến 3% tổng số vốn của các bạn khi các bạn chơi trong vòng một tay à, nếu các bạn có mạo hiểm hơn một chút thì các bạn có thể nâng cái rủi ro ấy lên thành 4 đến 5% Tuy nhiên thì không được vượt quá cái mốc 10% à, các bạn nhé Vì đây là cái mốc nguy hiểm Nếu như các bạn vượt cái ngưỡng này Thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy Sau đó thậm chí là cháy tài khoản Và cái điều quan trọng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là thời gian chơi à, Các bạn không nên chơi lâu cũng như là chơi nhiều Vì sao? Khi mà các bạn chơi lâu cũng như chơi liều Chơi nhiều ấy Thì cái rủi ro của các bạn sẽ tăng lên và uh, các bạn sẽ gặp được những trường hợp như là các bạn đang lãi hay là đang lỗ và các bạn muốn kiếm thêm hay là gỡ lại thì các bạn hãy nhớ cho mình một điều như này trong casino online ấy, không bao giờ có cái việc mà các bạn thế thắng mãi và nếu như thua mà cứ đâm đầu vào thì các bạn chỉ có lún sâu hơn vào cái hố mà các bạn đào lên thôi và cái quan trọng ở đây là chơi trong thời gian bao nhiêu là đủ và sẽ giúp cho các bạn không bị cuốn vào những cái rủi ro vì vậy các bạn nên thiết lập thời gian trước khi các bạn vào chơi cũng như là vào đầu tư nhé và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn ở đây đấy là cắt lỗ à, tất cả mọi người đều à, cũng hiểu được cái từ cắt lỗ này đúng không à, thì cắt lỗ là cái việc quan trọng và cũng rất khó để có thể thực hiện đối với những người à, mới chơi cũng như là những người chơi lâu năm ấy, thì điều này là cái điều mà bắt buộc các bạn phải có bởi vì sao nếu như các bạn không biết cắt lỗ thì khả năng cháy tài khoản của các bạn sẽ rất cao cái cắt lỗ này thì nó sẽ liên quan đến cái điều thứ nhất mà mình đã chia sẻ đấy là kiểm soát vốn ở trong uh, lúc các bạn chơi các bạn cắt lỗ làm sao mà nó chỉ nằm vào cái tầm là 1% đến 10% và tất nhiên rồi các bạn sẽ không nên để vượt quá uh, cái uh, lỗ vốn vượt quá cái mức 10% vì nó rất nguy hiểm và như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn hết ba cái điều và cũng như là cái cách mà để cho các bạn quản lý cũng như là kiểm soát rủi ro và đây là điều cần thiết với những người mới chơi cũng như là những người chơi baccarat nói riêng và những người chơi casino nói chung. Quản lý rủi ro nó quan trọng gấp 3 lần với cái việc mà rất nhiều bạn tìm kiếm như là phương pháp chơi hay là cách thức chơi hiệu quả đúng không? À, tuy các bạn sẽ có cái phương pháp chơi cũng như là cái cách chơi hiệu quả, tuy nhiên thì ở đó vẫn còn đấy là cái rủi cái rủi ro và cái phương pháp hiệu quả nhất của các bạn đấy là phương pháp quản lý rủi ro nó sẽ giúp cho tài khoản của các bạn an toàn khi chơi và khi mà tài khoản của các bạn an toàn rồi thì các bạn mới sinh ra cái lợi nhuận được tất cả những cái điều mà mình chia sẻ cho các bạn các bạn không hiểu hoặc là muốn biết thêm những cái điều khác nữa và muốn học thêm những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cũng như là chỉ cho các bạn những cái phương pháp cũng như là những cái cách để các bạn quản lý được cảm xúc này, quản lý được vốn cũng như là cuối cùng đấy là cách chơi cũng như là phương pháp chơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình mọi người thấy hay thì cho mình một like cũng như là một chia sẻ cái video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể hiểu thêm cũng như là biết thêm về cái việc chơi baccarat cũng như là các bạn muốn thành công trong lĩnh vực baccarat và các bạn muốn là người đầu tiên nhận được những cái video chia sẻ bổ ích của mình thì hãy đăng ký kênh nhớ nhấn chuông thông báo để là những cái người nhanh nhất xem được những cái video chia sẻ tiếp theo của mình. Mình là Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.